Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã sản sinh ra nhiều vị tướng tài ba được cả thế giới ghi nhận. Mỗi triều đại lịch sử dân tộc ta đều tự hào vì có được các danh tướng đủ tài và đủ đức để lãnh đạo nhân dân đánh bại hầu hết các thế lực ngoại xâm bảo vệ yên bình cho dân tộc bạn có biết ai là một trong số những vị tướng tài giỏi của nước ta không bạn biết gì về họ hãy cùng việt sử toàn thư tìm hiểu về họ thứ nhất ngô quyền chắc hẳn đây không còn là cái tên lạ lẫm với công dân việt nam ngô quyền sinh năm 898 đến 944 sinh ra ở Châu Đường Lâm là con rể Tiết Độ Sứ Châu Đình Nghệ. Ông nổi tiếng với trận đánh giết quân Nam Hán năm 938 sông Bạch Đằng. Lúc bấy giờ, ông đã dùng cọc tre và lợi dụng thủy triều để đánh giặc. Kết quả là quân Nam Hán thua chạy quá nửa số quân lính định phải bỏ mạng sau đó ông lên làm vua kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc mở ra thời kỳ phong kiến đầu tiên cho nước Tạng. Thứ hai, Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924 tại làng Đại Hiếu, Châu Đại, nay thuộc Gia viện Ninh Bình. Ông là con của Đinh Công Trứ, nha tướng của Dương Đình Nghệ. Tây Nông gắn với nhiều giai thoại như đánh trận giả, câu chuyện về lăng mặt đất Việt năm 926, đất nước loạn lạc, hình thành 12 sứ quân, ông cùng, đinh liệm chiêu mộ, binh tài dẹp loạn, cứu nguy cho nước nhà năm 968 ông lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là đinh tiên hoàng đóng đô tại hoa lư ninh bình thứ ba là lê hoàn lê hoàn sinh năm 941 ở xuân lập thọ xuân thanh hóa có thuyết nói lê hoàn sinh ở thanh liêm hà nam trong một gia đình nghèo khổ bố là lê bịch mẹ là Đặng Thị Xem, cha mẹ mất sớm. Lê hoàng phải đi làm con nuôi cho một vị quan nhỏ. Lớn lên, ông đi theo Nam Việt Vương, Đinh Liễn và lập được nhiều chiến công khi Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sư quân, thống nhất đất nước, lập nên cơ nghiệp nhà Đinh. Ông được Đinh Tiên Hoàng phong là thập đạo tự quân lúc vừa tròn 30 tuổi khi cha con Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thịnh giết hại Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi vua những cơ hội đó nhà Tống cho quân sang xâm lược nước ta vì lợi ích của dân tộc Thái hậu Dương Vân Nga đã trao ngôi vua cho Lê Hoàn Lê Hoàn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Lê Đại Hành vẫn lấy tên nước là tại của viện Đăng Đô tại Hoa Lư. Thứ tư là Lý Thực Kiệt. Lý Thực Kiệt sinh năm 1019 đến 1005, tên thật là Ngô Tuấn, người xã Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội. Ông là đại tướng quân kiêm nguyên soái dưới thời vua Lý Thánh Tông năm 1075 nhà Tống âm mưu đem quân sang xâm lược nước Nam. Ông là người đầu tiên dẫn quân sang Bắc chinh phạt và giành chiến thắng. Ông nổi tiếng với nhiều trận đánh nổi tiếng trong đó có trận đánh trên sông Như Nguyệt cùng bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà trong lịch sử. thứ năm là trần hưng đạo trần hưng đạo sinh năm 1228 mất năm 1300 tên thật là Trần Quốc Tuấn quê ở làng Tức Mặt huyện Mỹ Lộc tỉnh Hà Nam ông là người thống lĩnh và chỉ huy quân sự Đại Việt trong ba lần đại quân Nguyên Mông 1257 đến 1288, đội quân mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Tháng 2 năm 1984, ông được Hội đồng khoa học Hoàng Anh Hoàng gia Anh xếp ông là một trong 10 vị tướng tài giỏi nhất thế giới. Ông được nhân dân tôn gọi là Đức Thánh Trần và đặt thứ sáu Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ sinh năm 1753 mất năm 1792 sinh ra và lớn lên tại Tây Sơn, Bình Định. Ông có công lớn trong việc đánh đổ hai thế lực Đàng trong và Đàng ngoài. Trong trận Ngọc Hồi Đông Đa 1788, tuy quân địch có hơn 20 vạn nhưng dưới tài chỉ đạo của Quang Trung đã đánh bại quân Mãn Thành xác định chất cao hơn núi. Ông cũng là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc khi chưa từng thất bại khi cầm quân. Tuy nhiên, ông mất khi mới 39 tuổi, để lại sự nghiệp còn dang dở là nỗi mất mát lớn của nước nhà. thứ bảy là võ nguyên giáp đại tướng võ nguyên giáp sinh năm 1911 mất năm 2013 sinh tại xã An xá huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình ông là người lãnh đạo và thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 1944 năm 1954 ông lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam và làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội Nam Châu chấn động địa cầu. Ông cũng góp công trong việc đánh bại đế quốc Mỹ năm 1975 giải phóng dân tộc. Ông cũng là một trong số những vị tướng không trải qua bất cứ một trường lớp quân sự nào. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng thứ hai của Việt Nam được Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh xếp vào danh sách 10 vị tướng giỏi nhất thế giới. Đại tướng mất ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội, hưởng thọ 103 tuổi. Thứ 8 là Lý Ông Trọng khi đi sứ Trung Quốc, ông từng giúp Tần Thị Hoàng đánh tăng quân Hung Nô Quế nhiễu. Sau khi ông về nước, Hưng Nô biết tin lại mang quân đánh phá Tần Thị Hoàng cho đúc pho tượng đồng khổng lồ hình Lý Ân Trọng đặt ở Tư Mã, Kinh Đô Hàm Dương. Mỗi khi thấy quân Hưng Nô từ xa kéo đến hàng chục binh lính tần lại dùng sức đánh cho bức tượng cử động quân hung nô lầm tưởng lý ông trọng nên không tấn công nước tần nữa đến đời đức tông đường hai viên quan triệu sương và cao biển rất sùng bái lý ông trọng cho sửa sang lại đền thờ tạc tượng gỗ tôn xưng ông danh hiệu cao quý là lý hiệu úy thứ chín là phạm ngũ lão phạm ngũ lão gắn liền với câu chuyện bị giáo đâm thủng đùi không nhúc nhích trong hai cuộc kháng chiến chống quân nguyên ông đều lập công lớn ngoài ra phạm ngũ lão còn ba lần cất quân đi trừng phạt quân ai lao hai lần Nam Trinh đánh thắng, quân chiên hành. Theo những tư liệu lịch sử còn lưu lại đến nay, suốt sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của mình, Phạm Ngũ Lão chưa hề thất bại. Thứ 10 là Phùng Hưng. Phùng Hưng tự là công phấn, người làng đường, có sức mạnh phi thường, dũng mạnh, đánh được hồ, vật việc châu vốn con nhà hào phú có thế lực nhân giáo châu có biến loạn phùng hưng thu thập dũng sĩ dựng cờ khởi nghĩa chống lại cao chính bình đánh chiếm được cả đô cổ phủ vốn được nhà đường lập ra để cai trị nước nam 11. Nguyễn Chí Thanh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh năm 1914, mất năm 1967, là một tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng công tác ở nhiều lĩnh vực chính trị khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó nên còn được gọi là vị tướng phong trào. Ông cũng là người đề ra chiến thuật đánh áp sát của quân giải phóng miền Nam với phương châm nắm thất lương địch mà đánh 12. Lê Trọng Tấn Lê Trọng Tấn tên thật là Lê Trọng Tố người là Nghĩa Lộ thôn An Định Cũ xã Nghĩa Yên Nghĩa huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây nay thuộc Hà Nội là một đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam ông là một trong những vị tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam chỉ huy quân đánh phía Nam vào Mường Thanh bắt sống tướng Đức Tri trong trận chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1975. Ngoài ra, tư lệnh trưởng Lê Trọng Tấn còn chỉ huy các binh đoàn đánh phía Nam vào Sinh độc lập bắt sống tướng Dương Văn Minh. Cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đại tướng Lê Trọng Tấn gắn liền với những chiến công và các bước trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều trận đánh

dấu ấn của tướng Lê Trọng Tấn đúng như đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét. Tướng Lê Trọng Tấn là một trong những tư lệnh chiến dịch chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng giỏi nhất của quân đội ta. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, subscribe và ủng hộ kênh để theo dõi nhiều những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.